Xin chào anh em thì ờ, ngày hôm nay tiếp tục đến với cái clip này tôi lại tiếp tục giới thiệu đến cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp Đấy, nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường Đấy. để cho anh em ra sòng chơi anh em đi chơi bịp tài xỉu đánh tài xỉu lắp tài xỉu bịp để anh em có thể nhìn thấy bên trong này về những con gì để cho anh em ờ, có thể chơi tài xỉu một cách dễ dàng và nó hiệu quả đó, thì uh, giới thiệu với anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường đó thì uh, ở trên cái nắp này nó sẽ có một điểm nhất định để cho anh em có thể nhìn được cái bộ hồ tài xỉu ở bên trong thì khi anh em mua cái nắp này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em và chỉ cho anh em cái điểm mà chỉ có một mình duy nhất anh em có thể nhìn thấy ở bên trong này nó sẽ về những cái mặt gì anh em nhé đó thì uh, đây nó chính là cái bộ hỗ trợ Đấy, hoàn toàn là bộ hỗ trợ anh em ờ, lên cơ sở thì tôi sẽ cho anh em xem trực tiếp thì anh em sẽ cảm thấy là rất là yên tâm về những cái bộ đồ chơi mà bên cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em thì ở trên video tôi sẽ test nhanh cho anh em xem cái nắp tài xỉu bịp nhìn bằng mắt thường này nó hiệu quả như thế nào anh em nhé nó chỉ có duy nhất anh em có thể nhìn được cái bộ một bên trong thôi Đó, thì khi sở hữu và mua thì tôi sẽ chỉ cho anh em một cái điểm nhất định ở trên cái nắp này test cho anh em trong này đánh tài 236 đó 236 đánh tài khui cho anh em này có 36 tôi nhìn à, nhầm mặt tứ anh em nhé thì anh em thông cảm thì uh, mặt tứ với mặt nhất thì anh em phải nhìn thật là kỹ thì mới có thể thấy được đó bởi vì nó trùng màu với cái màu của cái nắp thì xin lỗi anh em tiếp tục test lại cho anh em chén này anh em ờ, đánh tài bốn bốn năm đánh tài cho tôi khui cho anh em chén này đánh xỉu cho tôi đó tôi nhìn thấy có mặt nhất mặt ngũ đúng không ạ đánh xỉu khui cho anh em xỉu 145 đó đúng không ạ tiếp tục test cho anh em này chén này thì đánh tài đó 345 345 đánh tài vui cho anh em đúng không ạ Đấy, anh em xem video thì anh em nhìn thấy là tôi test cho anh em có một vài chén lỗi là do tôi nhìn nhầm đó tôi nhìn chưa được kỹ thì anh em thông cảm cái bộ đồ chơi tài chiều bịp nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này anh em có thể nhìn thấy hoàn toàn cái bộ hột ở bên trong đó, thì khi anh em mua cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một cái điểm để anh em nhìn thấy anh em nhé thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái nắp tài xỉu bịp này để anh em ra sòng sới anh em đi chơi thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để anh em được uh, tư vấn và hướng dẫn thêm những cách chơi tài xỉu mẹo để cho anh em ra sòng sới anh em đi uh, đánh tài xỉu bịp hiệu quả và anh em tư vấn 24 trên 24 để anh em được biết thêm thông tin chi tiết về những bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất thị trường hiện nay mà cơ sở bên tôi đang có thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em à, theo dõi những video mới nhất của bên cơ sở bên tôi thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới may mắn anh em nhé